thập phương giới cúng dường nhất thiết Phật Tôn Pháp chư Bồ Tát vô biên thanh văn chúng cập nhật thiết thân hiền Duyên khởi quang minh đại xưng tinh tác Phật sự Phổ huân chư chúng sinh giải phát Bồ Đề tâm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 từ tâm đảnh lễ ơi tất cả chư phật ba tâm đảnh lễ tất cả chính pháp ba đời tốt hư không khắp pháp chỉ tâm đảnh a lễ ơi a tất cả tăng a bậc a hiền thánh a ba đời a tồn hư không a khắp pháp pháp ma phật sâu màu trắng gì hơn nơi trăm ngàn. Kinh Phật khuyên bảy vị tỷ kheo dứt thôi chi thuở xưa hối chi bằng chúng God.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 muốn trở về sống đời sống thế tục, lấy vợ sinh con làm giàu, nghĩ rằng sẽ được hưởng sung sướng. Đức Phật thương xót cho họ, nếu không nhận cái khổ để tu hành, thì họ sẽ đọa vào địa ngục đau khổ. Đức Phật đã hóa làm một vị sa môn để giáo hóa cho họ biết được mạng sống vô thường, gia nghiệp khó khăn, muôn kiếp khó dứt, vợ con sum họp hưởng lạc, không thể không gặp tai họa xảy đến. Trong ba cõi, có thân là có ưu não, chỉ có giữ tròn giới hành, tinh tấn tu hành, chứng được đào quả mới chấm dứt hết tất cả khổ. Bảy vị tỳ kheo hổ thẹn sám hối, y lời Phật dạy, trở vào núi chuyên tâm tu tập, chứng quả A-la-hán. Kính bạch Đức Thế Tôn, Ân đức của Đức Thế Tôn đối với chúng sinh thật to lớn không thể nghĩ bàn. Những chúng sinh nào có duyên với Ngài đều được Ngài từ bi dùng mọi phương tiện để cứu độ. Chúng con ngày nay thật may mắn còn chút duyên lành gặp được bậc minh sư thiện hữu tri thức dẫn dắt nâng đỡ mà được học theo lời dạy cao quý của Ngài. Chúng con xin nguyện nương tựa trên Sư Phụ Đại Tăng cùng các bậc thiền hữu tri thức để tu hành. Dù đường đạo khó khăn, quyết không nản chí, tinh tấn thực hành chính Pháp, cầu thánh quả, cầu vô thượng Bồ Đề. Và nguyện có nhiều người phát tâm học đạo, chân chính tu hành, để Phật Pháp trường tồn mãi ở thế gian, làm lợi ích cho muôn loài chúng sinh.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 站了。 từ quý y pháp mới nguyện cho chúng sinh toàn à, lý à, đại chúng ơi à, hết thầy không ơi